lúc nào mình cũng làm Facebook thêm bằng cái thải cái đẹp mình sẽ gửi tin nhắn em nay giả tuần quả mình thư nhắn tin Và hôm nay làm đau tim mình hành đi chơi với em Mình đắng nơi ăn Có một cô gái nhưng không thấy em mình gọi em quay chào. quá cách nhau ai chết ai chết ai chết ai chết miền quay đi ngay hôm nay miền vẫn tìm cái tiếp trên facebook tìm tức rồi nhưng lần này miền nghĩ không thể nhầm biết đẹp gái hay không miền nghĩ trước khi gặp em nên gọi điện thoại video trong video em đẹp quá và hôm Min đi hát hồ với em khi gặp em mình không thấy Em đẹp gái quá em nói là em ngon ai iPhone với túi LV Và muốn ẩm món bắp. Min đã phải trả 20 triệu Nhìn là gì? Chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả, chẳng thả ngày nhà ba mình lại gửi tin nhắn